hiện giờ mình sẽ ghé vào ha để à, xem coi à, hoàn cảnh của ông bà như thế nào nhà nào ta à à nhà bên đây ồ đây á hả nhà cũng sạch sẽ quá nè nhà nước có cho bà ngủ 50 triệu bà chủ nhà giờ bà trả được bà buồn chắc là sao nhà nước cho ờ. đổ chứ vậy cầu tiêu không có đi nữa nhà nước cho một tiền mới xây được cầu tiêu nước nó ngập lên lát nhà cửa chân cháu ơi mưa một cái nước nó ngập lên tới đầu gối cháu luôn đó khỏi nhà cửa thấy giấy khen nhiều quá vậy cháu bà học giỏi lắm thiên dương cháu ngoan bạc hồ nữa nóc với xe chân mà không có chỗ nào để cô thị um hả dạ số nhà là hai xe chính khu vực dạ, một phường bình thủy dạ. phường bình thủy dạ. còn này là giấy khen của Yến Ngọc, Yến Ngọc, cháu ngoại dạ, hả? Dạ. 858 giấy khen cái giấy thiên dương của bác Hồ là chính. Ờ. Học giỏi lắm. Ổng là tai biến 4 năm rồi đó. Chú đây thì bị tai biến, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70. 70 hả? rồi ờ, con cái của mình đâu trời ơi hai đứa một đứa bây giờ nghèo khổ chết một đứa con gái có chồng rồi cũng nghèo đi bỏ tôi nuôi nhỏ này à, bà qua đây ngồi đi bà để con sẵn tiện cho nó dễ rồi tắt cái quạt giùm con luôn nha ờ à, đúng rồi quay cái góc bên đây cho nó dễ thấy hai người bà bà cũng bị tai biến luôn mắt này cái này là có tật nhỏ à còn bây giờ nó bị như người nhẹ nó giật nè dạ gia đình mình là hộ cận nghèo hả hộ nghèo cho mượn 50 triệu sửa nhà dần trên bây giờ đưa qua hộ cận nghèo tụt xuống rồi tụt xuống rồi à, là tức là hộ, uh, hộ bên nghèo. nhà nước hộ cho nghèo họ cho mượn 50 triệu sửa nhà sửa, nhà. nhà nhưng mà sửa dần trên năm nhà năm nền thôi năm nền không có làm à, rồi là mình trả hàng rồi. tháng hay sao đâu có và đâu có tiền mà đóng lời với người ước hai trăm hai trăm hai trăm chứ đâu có tiền trả hàng tháng đóng tức, lời ba trăm tức là nhà nước cho mượn tiền mà tại sao ờ, đóng lấy lời là sao bởi vì à, tới tháng rồi lại lấy bà ba trăm rồi gửi tiết kiệm hai trăm lợi á không cái đó là đóng đóng tiền là đóng uh... đóng tiền lời đóng tiền lời hả tiền lời ba trăm tiết kiệm thì bà gửi hai trăm đó vậy tháng nào cũng vậy chứ là bên uh, hội số đó giảm nghèo số đó giảm nghèo à. ngộ vậy ta à, mình bỏ ra lấy lợi mà chứ không hàng ngày bán số hai bữa nay mưa bà nghỉ à là một tháng là mình đóng 300 ngàn tiền lời à, là, là là vẫn còn 50 triệu nguyên nguyên còn 50 triệu tiết rồi tiền gốc rồi. tiền gốc 50 triệu tiền gửi hàng tháng tiết kiệm là 200 200 gửi hoài được à, là cộng như sổ à là hàng tháng là cái gì là tiền gốc là 200 tiền lời là 300 dạ. mình không có trừ dần sao không có trừ dần để bao, hoài bao nhiêu tháng rồi tiết kiệm trời đã có bà quen bà mua có tiền năm rồi bà mười mấy năm rồi nhưng mà trả dần dần dần dần mà bà cũng có tiền trả nữa chỉ đóng lời nha. à tiền lời này bà không có vậy thiếu. là hiện tại vẫn còn thiếu y nguyên còn thiếu y nguyên nhưng mà bà đóng được 4 triệu mấy rồi bà đóng vô tiết kiệm là 4 triệu mấy rồi là một tháng 200 thì đóng được 4 triệu mấy 4 triệu mấy rồi còn tháng vẫn đóng 300 ngàn tiền 300 ngàn tiền lời tiền lời à. tiền lãi hay tại ông con cũng mới biết không có gành về Xe mấy cái vụ sao mạnh thường quân cho giáo đọc đi học à. bé thì học ở bình thiện hai năm nay bé uh, học lớp mấy rồi bà tới đây là lớp 9 lớp 9 hả vậy năm nay bao nhiêu tuổi rồi 14 à, tuổi 14 tuổi chú này tên gì con thấy quen lắm nè <coughs> nhìn mặt thấy quen lắm chú tên gì chú Phụng hả lúc trước chú làm gì chú Phụng lái xe chú à chú giá xe hả ngay chỗ cầu Bình Thủy hả đó đó ngay đầu hẻm ngay đầu hẻm hả bởi con thấy quen quen đã trước con ờ, học ờ, con học ở trường Bù Nghĩa nè dạ. con có hay đi vô chợ Bình Thủy thấy bởi thấy quen quen dạ, thấy thấy quen quen vậy là bốn năm nay thì chú không có giá nữa bị tai biến luôn cái nhà này là của mình nhà của mình đất của mình đất của dạ. mình cái dành trên của nhà nước rồi đang thiếu nợ người ta à, dạ còn Dòng cái nền này quá. mình nâng lên cũng gần 4 năm nâng hả nâng một lần rồi mà nước ngập tràn bây giờ nâng cái này là mười mấy năm rồi à vậy đó hả trước khi mà nhà nước cho mình mượn tiền đó là mình à. nâng lên luôn vậy là mưa rồi nó cũng dột rồi tứ tung chưa à cái nhà này xuống cấp rồi nâng cái trên không chứ có nâng cái góc bình đây hả góc bình đây đó ở à. trên trống đó kìa mưa xuống tránh nó ngập nhà cửa xuống tránh dạ. thấy chả trong trong đâu bây giờ nếu như vậy hoài rồi nó một tượng bà cũng biết sao Ủa mà bây giờ con hỏi cái này bên số đó giảm nghèo là của bên khu vực địa phương luôn hả bà? phường đó. À, cái cái này đúng, đúng thiệt con mới nghe để con biết tại vì nhiều khi con quay cái này con đăng lên rồi nhiều khi bà nói bậy gì đó phường xã họ xuống họ cự với bà. Không có, bà mượn 50 triệu. Mượn là của bên phường xã hay là bên mượn của cho gia bạc góp? ờ, không cái này là người nghèo quá người nghèo người ta cho mình mượn số à, tiền à tức là, là họ, số đó giảm nghèo số đó giảm nghèo là ừ. bên uh, khu vực địa phương sẽ hỗ trợ cho mình vay 50 triệu ừ, năm người nghèo nên vay 50 triệu 50 triệu mình có uh, thế chấp gì không, không, có thế chấp gì không có thế chấp rồi, à, rồi một nghèo. tháng à. thì mình uh, trả tiền uh, lãi 300 à, ngàn 300 ngàn. 300 ngàn là mình đóng cho ai đóng có người tổ trưởng có người tổ trưởng đi góp ra mình ngân hàng à ừ. còn còn cái 200 ngàn kia hai 200 ngàn kia mình gửi tiết kiệm là tự bà đi gửi không có ta lại đây mình đi mình gửi luôn à, tức là ba trăm ngàn à, tiền lãi rồi hai trăm ngàn tiền gốc tiền gốc tiền gốc đó phải không hai trăm ngàn à, tiết kiệm là à, tiền gốc à, đó đúng rồi đó à. có nghe nói là trừ dần nhiều không không thì, thì mình cứ để đó đi rồi khi nào mình nhiều đó ví dụ 10 triệu 15 triệu gì đó thì mình yêu cầu ta ta trừ dần cho mình à. chứ bây giờ có nhiều thắng ta có trừ à, tức là có 4 triệu mấy rồi phải vâng, không à tức là khoảng lên 10 triệu thì bắt đầu mình trả Đúng cái khoản 10 triệu đó thì còn 40 triệu thì 40 triệu đó thì sẽ tính cái phần lãi của 40 triệu à, à, mới biết luôn <laughs> dạ bây giờ ờ, bà thường đi bán vé số bữa nay không có bán sao hai bữa nay trời mưa ngập bà do cảnh nổi lạnh nhất dạ một ngày bây giờ bà bán khoảng được bao nhiêu tờ rồi hồi xưa thì bà cách đây mấy năm mà chưa dịch đó bà bán ừ. ngày trăm rưỡi hai trăm ờ. bây giờ bán trăm hết đại lý nó không có nhận trả lời à. nó không có nhận số mà mình tới giờ sổ còn trả lời nó không có ờ. nhận à. tức là mình lãnh bao nhiêu là phải bán hết bao Đã nhiêu hết bao nhiêu đó chứ à. không có trả lại được hồi là mình lãnh là lãnh thiếu hay là lãnh trả tiền mặt mà lãnh thiếu với tiền đâu trả tiền mặt à, thiếu chắc số số quắc luôn đó thì bởi vậy đâu có lựa được người ta yeah. có dạ. tiền ta bỏ ra ta lựa còn mình không có tiền ta đưa cái gì bán yeah. còn dạ. mình cự người ta người ta cắt mình luôn à. còn con cái của bà là giờ đi làm ở đâu trời ơi, một đứa thì đi theo chồng còn đứa thì đi làm tứ tung ngũ quạnh là hai người nữ có một nam một nữ à hai đứa hộ à. công trình đâu lên theo đó hả là à, công trình đâu và lâu lâu ờ, nữ hay nam gì có về thăm ông bà không trời đất ơi nghèo muốn chết thì sao mà về được mà nghèo không bà nữa hả con nó hả còn không có tiền mà mà cho con nó mua sách vở bà đang buồn tới tháng tám tới sách vở nó đi học cũng có bé ở đây là học lớp mấy bé hôm nay là lớp 9 hả lớp 9 ha vừa rồi nên lớp 9 à chuẩn bị tụ trường là à, lớp 9. có sách vở tập vở gì chưa, chưa? có gì trơn bà mới không biết bộ sách vở bao nhiêu chưa không, có tiền không dám đi hỏi mạnh thường cũng cho à vậy đó hả giáo ở dưới cầu cần thơ á cũng cho à rồi bây giờ năm nay chưa thấy hai châu ờ thì bà đang giàu nếu không có thì bà cũng ngày hai chục hai chục rồi để dành ờ ừ. đi bán để dành dành chứ giờ chừng nào ta cho thì mình mừng rồi chi phí sinh hoạt là điện nước hàng tháng của mình đây là bao nhiêu điện là ba trăm mấy ờ rồi con nhỏ này nó có cái này để nó đi nó học đó. nước về nước thì nước bà có bữa có tháng thì trăm ờ. chín chục tám chục là cái tám chục là bé hiệu dạ. ừ nước nó ngập kinh lắm cho đâu ngủ được mà giờ thì nước nó cái nền cao vậy thì đỡ ờ, ngập nữa còn ngập luôn ngập ủa được. ủa cái nền như vậy à, cái nền so với cái mặt đường à, à, cô chú anh chị so với mặt đường gì là thấy là khoảng cỡ 4 tấc rồi đó bốn tấc năm tấc nhưng mà nó còn còn ngập nữa trời ghê vậy nhà cửa là chưa thấy đi còn đứng là sát cái gác luôn rồi đó không có nâng cái tiền có tiền nâng một luôn hết rồi nâng cái nữa rồi ờ, đi đụng cái gác luôn không được rồi chứ hai lần nâng hai lần nâng rồi đó dạ mà mưa lớn một cái ha là chừng hai tiếng hồ nhà này không còn chỗ nào dễ là tấn tấn thì giọng cho thì mưa tấn chút tác cũng chết luôn đó diện tích của mình có bay lớn gì đó hả ông bà? Bay lớn. Ờ. cái gác ở trên. À. nhà sinh mình đó ờ, cái nhà bếp cũng banh thì con mẹ hết trơn rồi thấy rồi con mới nhìn vô con thấy banh sà gông nó banh nó chơi đó cháu bây giờ không biết chỗ này sao nó sập gỗ chết trong đó nó nứt mình dai là tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi ông bà không có nói rồi nếu hồi xưa tới bây giờ không không ý con nói từ cái bữa lúc mà mình dai á cái lúc mình dai 50 triệu đó mười mấy năm rồi ba năm cho khổ nghèo cho bà mượn á tiền tức là mình sửa mười mấy năm mười dai mười mấy năm rồi đó hả ờ cắt bà xuống còn hộ cận nghèo không có bỏ bà ra được còn nằm hộ cận nghèo chỉ cho bà là nhà bốn người bốn bảo hiểm nếu tính ra dai mười mấy năm mà bà một tháng bỏ quỹ tiết kiệm của bà bà bỏ cũng được có bốn triệu mấy hai trăm ờ. ngàn mà bỏ bốn triệu mấy vậy là có tháng thì chỉ đóng tiền lời thôi có tháng không bỏ luôn đó không có hồi chị thì 16 giờ có có tiền đóng tiết kiệm lời sợ à tiết kiệm nói tiết kiệm vậy là, là giống như cái tiền đó mình để dành để chừng đó. mình trả cái phần đó, kia đó, đó phải không à, còn nếu mà cái phần vốn đó mình không có có ờ, thì cứ cứ, cứ, cứ 300 ngàn 300 ngàn hàng tháng 300 ngàn 300 ngàn hàng tháng mà tính ra bây giờ là như 10 năm đi ừ. một năm là 3 triệu 6 ừ. 10 năm thì là 36 triệu mười mấy năm thì cũng đủ mẹ nó cái tiền vốn luôn rồi giờ bây giờ người ta tiền lời động chứ giờ người ta không có nói tiền vốn mà biết sao đúng rồi, dạ. đúng rồi. Chịu thôi. Để đúng lại ta đem sổ là mà mình đóng đều không có thiếu nợ thiếu nào chứ. không thiếu, thiếu luôn ha thiếu sợ cái đó bà không có dám thiếu giống như mình đi bán số mình để dành không mình à, mình thiếu người ta người ta lại chưa trả vốn tiền đâu trả mình à. phải thực hiện đúng 30 ngày là mình đóng cho người ta không có thiếu rồi à, một tháng là vào ngày mấy thì bên à, họ nó người ta ghé thu không biết có khi 15 tay có khi 17 tay có khi 18 tay ta muốn ghé vậy nào ta lại ta ghé ta lấy nhiều khi đi thu nhiều người, ta chưa có đó bắt à. đầu đóng trước rồi ta chờ đợi những người đó đóng nạp ngân hàng được luôn à. nếu mà thiếu là ngân hàng không nhận à. số 15 người mà đóng 13 người còn hai người thiếu thì người ta không nhận à. ông đó phải chờ đợi để ông gom hết cái số 15 người gửi ngân hàng trả à. ngân hàng của tháng nào thì tính tháng đó thôi như là trong à, trong à, tháng 6 thì đóng tháng 6 tháng 7 à, thì tháng 7 rồi ờ, tính tháng vậy đó phải không tháng 7 tháng 7 rồi ngày thì bữa nào ghé thì ta có thì ta đưa Nguyễn trong tháng nó đưa giờ nào cũng được rồi ừ. hiểu thôi vậy ờ, cũng là cái ờ, giờ con có biết sao nữa thôi thì nãy giờ chắc cô chú anh chị cũng nghe được cái hoàn cảnh của ông tên gì họ tên đầy đủ Nguyễn Văn Phụng Nguyễn Văn Phụng còn bà Ngô Thị Um Ngô Thị Um U em um, À, à, con dạ. cũng mới biết uh, ông bà đây ha vậy thì uh, con uh, hiện tại thì con cũng chưa có đăng hoàn cảnh của ông bà dạ. thì sau khi quay clip này về con đăng lên dạ. à, nếu mà cô chú anh chị nào á, có đồng cảm thương cho hoàn cảnh của ông bà thì dạ. giúp đỡ cho ông bà con là người giống như cầu nói chia sẻ thôi dạ, dạ, biết à, dạ. sẵn tiện rồi như bữa nay ghé đây thăm ông bà thì à, con cũng không có nhiều con gửi cái này à, cho ông bà chút ít này là tiền của con nha dạ, dạ, dạ gửi trong bà 500 ngàn nha có gì dạ. mua gạo hay mua gì đó dạ. à, để uh, xây sở gạo được bao nhiêu ngày gạo. không nữa thì uh, tới sắp tới nè lấy bà lấy bà trăm ra đóng uh, tiền cho ta tháng này còn 200 thì mua dạ, cái này rồi. kia dạ, mà, mà con nghĩ gạo đây thì chắc ông bà tại vì thường có những nhóm từ thiện ta hay ghé năm nước tháng là bà không có thiếu gạo dầu <laughs> dầu ăn nước mắm à, cùng một bà không thiếu. thiếu quan trọng là chỉ thiếu tiền chỉ đồ ăn thôi thuốc men đi sáng mua cái chút đỉnh về cho ông ăn đủ à chứ còn gạo các thứ đó thì bà không có thiếu à chẳng hạn như ông là bị uh, ông với bà về hàng tháng có lãnh tiền ờ, người ờ, tàn tật hay là đó, người ông, gì không? Ông lãnh chứ bà không có lãnh, ông lãnh được bảy 720 hàng à. tháng. Đồ gì cũng bà. đỡ ha, hai đó bù qua đóng cái tiền đó. trăm kia với đó. lại trăm kia bù qua kia. Bà đâu có dám thiếu, không có dám thiếu à. tiền mà số đó dám nghèo đâu. bảy bảy trăm hai là dành cho người bị gì? Bảo trợ xã hội bảo trợ xã hội bảy trăm hai rồi cái người chăm sóc không có được tiền bây giờ bà muốn bà đi tùm lum chân bà xin không tắm cho bà bà nói là chồng tôi bệnh là gần 4 năm với hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn cho tôi xin thêm cái tiền mấy trăm đó để tôi phụ tiếp lo lãnh hơn phụ tiếp đôi gia đình mà không ai giúp cho bà cho người ta lãnh nhóc hết trơn mà bà không có hết trơn bà bà bị vậy nữa giống như một nhà thì người ta chỉ hỗ trợ cho một người hay sao con có hai cảnh người nuôi bệnh người nuôi bệnh nữa à. nhưng mà sao mà tại sao mấy ông này không giúp cho bà bà không hiểu thì mà bà phải hỏi lý do thì bà không lý do hỏi nghe tổ trưởng thử có hỏi luôn cái ông mà mà mà mà mà mà mà mà mà đưa cho nó nó làm cho tịch mặt trận luôn không hay chưa đây đưa cho nó làm ba trăm gì cà phê đâu mà có <laughs> bởi vì bà không có. cái giấy mấy trăm ngàn đi dạ, vô mà giúp gia đình bà bởi vì hoàn cảnh bà bây giờ không ăn lắm bà nấu cháu mai mốt bà cứ chết bất tử số tiền này là con của bà với gái trai bà nó nói bà bà chết chứ không yên nữa dây nợ một xỉu nhà nó đâu hiểu cho mình đâu còn mình có chết đi nữa số tiền 50 triệu này nhà nước kêu nó đứng ra thì trả mình khổ bởi vì bà buồn lắm luôn thì bán nhà trả luôn <laughs> bà nguyện giá cho bà trúng tệ số 50 triệu bà đem bà trả hết trơn cho rồi đi năm nữa bà có chết cho con bà nó không có việc gì hết trơn vậy là ước mơ ờ, chỉ giờ là có được 50 triệu. triệu để trả trả tiền trả đúng không nếu mà có ờ, con về nếu mà có có đủ cái số tiền 50 triệu thì ờ, con sẽ không đưa bà con dạ, dắt bà ra dạ. tới ngoài ngân hàng con ừ, trả dạ, vâng. con dắt bà ra tới ngân hàng hỏi là bà hỏi bà liên hệ ngân hàng nào ngân hàng nào của, của bên nhà nước nào phiếu giấy tờ đồ đâu thì đưa đây con sẽ cùng với bà đi ra ngoài trả chứ con không có đưa tiền cho bà bà vâng, cũng vâng, không đưa tiền cho tổ trưởng đi trả giùm luôn đích thân con sẽ trả nếu mà có tiền nha bà cũng giấy đi nha giấy cầu cho mạnh thường quân hỗ trợ được cho bà rồi, dạ. chết nữa, con thì giờ mình à, trả được cái nợ đó rồi thì là nó khỏe nhẹ có gì mình ăn đó bà mình ừ. chết rồi để con bà đứng vô nè rồi nó lãnh nó trả rồi nó chửi bà bà xuống giết bà không yên thân bà đâu nó không dạ. có hiểu cho hoàn cảnh dạ. của mình mình nuôi chồng nuôi con nuôi cháu đó rồi mình xây kết ủa rồi, cháu này là cháu ngoại cháu ngoại cháu ngoại rồi vậy bà cái con của bà không gửi tiền về nuôi luôn không có một cắt nữa bà nói hai bên gia giáp bà không có một đồng bạc hết bà ta cho tiền bà mua cho cháu bà giờ nó, nó ngủ nó cục hết trơn vậy đó hả nó ngủ hết trơn luôn đó mà nó không có đòi hỏi nha còn mà mua gì cũng nữ hay nam yến dạ, à, nữ, à, nữ đó. hả 15 tuổi rồi hả tuổi. mà nghe nãy bà, nói là bé bị cái gì mà có trái thận trái thận một mà nó ừ. mẹ nó sanh ra có trái thận một à trời ơi vậy nó khổ mà bác sĩ đâu có cho làm nặng đâu thôi vậy thôi ờ, cũng mong ha cầu xin cho bà mạnh khỏe thằng bà bán số nuôi ông lại với người đó dạ vậy con cũng uh, à, cầu cầu cầu mong cho dạ. chẳng hạn như mạnh thường quân hiểu được cái ờ, hoàn cảnh của bà thì phước cũng mong vậy thì để giúp cho bà trời ơi cho bà được cái đó bà nói chung là không có được 50 ờ, triệu nhưng mà được bao nhiêu đó thì là được được, dạ được bao nhiêu được, à, đúng rồi dạ thì bây giờ chẳng hạn như được hai chục 15 triệu 10 triệu chẳng hạn như giờ là được 10 triệu 20 triệu thì con sẽ dắt bà ra ngoài cộng với 4 triệu mấy bà đang đó lấy cái tiền đó ra xong bắt đầu mình trả qua cái phần này là tức chẳng hạn như mình còn 30 triệu thì một tháng mình chỉ trả còn có trăm ngàn ờ, hay là trả hết vậy nói chung là không là không được 50 triệu mà có 10 triệu 20 triệu nói tại vì mỗi cái hoàn cảnh gia đình mình là cái phước cái phần của mình hưởng nó bao nhiêu à. con thì chỉ là cái cầu nói thôi yeah. Dạ. chứ là con cũng uh, không có biết là hứa chắc là đủ tiền hay không biết, bà biết, yeah. Dạ. Yeah. Dạ tiền của người ta dạ <laughs> đúng ra. đúng tiền của chủ yếu là sau khi nghe được clip về hoàn cảnh Đó, dạ, của ông bà dạ thì giúp ông bà bao nhiêu thì sẽ được hưởng bấy nhiêu à. thì cũng là mong mong thì mình dạ, mong là mong được 50 triệu rồi à. còn nếu cái số tiền ờ, kia được bao nhiêu đó thì nó được à. dạ. nhiều khi xui xui nó không có luôn nữa à. cũng đâu biết trước được dạ. Đấy, <laughs> ừ. có, có, có, ờ, có, sau, dạ. sau giờ con cũng có <laughs> giúp gì chỉ chị có uh, nói chung là cũng đi xuống cũng hết mình với gia đình à. để về về con đi ăn mài ăn xin con phụ <laughs> <laughs> rồi thôi vậy con xin chúc dạ. sức khỏe ông bà nha dạ. rồi cháu mạnh khỏe nặng đi làm từ thiện nha <laughs> dạ cháu rồi mạnh khỏe nha rồi thôi vậy phước chào cô chú anh chị và các bạn nha nhiều cái gia đình cũng khổ lắm cháu ơi dạ rồi bye bye và phước bây giờ là bà khổ dữ lắm luôn dạ vậy thì 16 con có phát cũng có phát gạo mé này dưới đây mình thấy đây nè ừ. rồi dạ, bye bye và hẹn gặp lại cảm ơn cháu nhiều